Ông Nguyễn Tử Quảng lý giải về câu nói thật không thể tin nổi. Quý vị tính giả thân mến, 2 năm sau khi tung ra phát ngôn trở thành trào lưu trên mạng, ông Nguyễn Tử Quảng lần đầu chia sẻ về câu nói đó của mình. Ông Nguyễn Tử Quảng mở đầu phần chia sẻ về quá trình sản xuất Pifone thế hệ mới. Từ những kỹ sư công nghệ thông tin, chúng tôi biến hết thành kỹ sư cơ khí. Cuộc nói chuyện dự định trong một tiếng kéo dài thành 3 tiếng đồng hồ khi ông Quảng say sưa nói về Pivon và những câu chuyện xung quanh nó. T24 công đoạn gia công khung máy cho đến cách các kỹ sư của hãng thiết kế bản mạch 12 lớp cho Bifone. Ông quản lý giải về câu nói toàn bộ lãnh đạo công ty này biến thành kỹ sư cơ khí vì Bifone. Làm gì có ông CEO, chủ tịch nào tham gia vào quá trình sản xuất điện thoại từ A đến Z, từ thiết kế cơ khí, làm mạch, chạy phần mềm sản phẩm như BKAV. Làm trong ngành này mới thấy nhiều cảm xúc, chỉ cần hoàn thành một công việc nhỏ mà trước đó gặp bế tắc, tôi lại thấy mình có thêm nhiều động lực. Chỉ những người làm trực tiếp công việc mới hiểu, tôi thật không thể tin nổi tôi nói cách đây 2 năm thực sự xuất phát từ cảm xúc cá nhân khi một công ty như BKAV sản xuất thành công sản phẩm công nghệ cao như smartphone. Ông Quảng dẫn chứng Samsung có tới 200 giám đốc bộ phận chỉ trên mạng sản xuất thiết bị di động. Nếu thích hoặc gặp khó trong công đoạn nào, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đô la Mỹ để mua đích công nghệ hoặc công ty nào đó. Với nguồn lực hạn chế, việc BKAV tạo ra sản phẩm cạnh tranh với họ là điều đáng tự hào. Nói chuyện với ông Nguyễn Tử Quảng, những ngày Bifone mới sắp ra mắt, có thể thấy rõ sự dày dặt. Ông đọc một mạch hàng trăm đối tác cung cấp linh kiện cho Bifone, gần 800 linh kiện, chỉ để chứng minh Bifone mới sử dụng ít linh kiện Trung Quốc nhất có thể, và đó đều là những chi tiết quan trọng. Sợ người dùng quy chụp là hàng Trung Quốc, là lý do vì sao Vifone đời đầu sử dụng màn hình của Sharp, công ty Nhật, nhưng giờ đây bị Falcon mua lại. Nhưng ở thế hệ thứ hai, hãng này đã chuyển sang sử dụng của đối tác Hàn Quốc. Ít người biết ông Quảng từng bị stress nặng vì những chỉ trích nhắm vào Bifon 1. Có một khoảng thời gian ông Quảng ngừng đọc thông tin trên mạng về điều này. Tôi không trách người dùng và sẽ trao chút hơn ở phiên bản kế tiếp. Bài học từ lần ra mắt Bifon đầu đầu không thành công mang đến cho ông và đội ngũ của mình nhiều bài học. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết khi tự mình làm một chiếc smartphone. Trong lần trở đại này, BKAV chủ động hợp tác với nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam để cung cấp sản phẩm tại chuỗi siêu thị của hệ thống này. Lượng hàng sản xuất trước của hãng cũng đã sẵn sàng có mặt ngay tại các đại lý ngay sau khi ra mắt, khác với Bifone đời đầu. Bên cạnh đó, BKAV cũng đã sẵn sàng cho những TVC quảng cáo phát hành ngay trong ngày sản phẩm ra mắt, ngày 8 tháng 8. Ông Quảng nói, nhà máy của BKAV hiện đáp ứng lượng sản xuất 2.000 đến 10.000 máy trong một tháng. Nếu nhu cầu cao, chúng tôi có những đối tác tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để đẩy sản lượng. Niềm hy vọng của Nguyễn Tử Quảng và sản phẩm con cưng là điều không thể che giấu nổi. Ông cũng cho biết thêm, trong lần ra mắt Before năm 2015, ưu tiên hàng đầu của BKAV là ra mắt một chiếc smartphone khác biệt. Bifone rõ ràng tất các iPhone hay điện thoại Galaxy nhưng không thành công. Do đó dự án Bifone 2 gian dở với thiết kế không khác biệt nhiều Bifone 1, trước kia phải hoãn lại. Ông Quảng tiết lộ, thông tin Bifone 2 ra mắt năm ngoái hoàn toàn là có thật, nó là dự định ban đầu của chúng tôi. Tuy nhiên sau khi cân nhắc nhiều lần, chúng tôi quyết định lùi lại một năm để để trau chút nhiều hơn cho sản phẩm. Bifone mới khi ra mắt sẽ có thiết kế phổ thông hơn, dễ được người dùng chấp nhận hơn. Sản phẩm Bifone mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 8 tháng 8 và bán ra không lâu sau đó. Hiện thông tin về cấu hình sản phẩm vẫn là bí ẩn. Nguồn tin từ các nhà bán lẻ hay mua đầu này có thể sở hữu hai phiên bản, một dùng chip Snapdragon 835 cao cấp, một dùng chip 6XX. Trước ngày ra mắt, smartphone này đã để lộ phần nào thiết kế với bộ khung kim loại, mặt lưng sử dụng chất liệu kính cường lực, tên gọi của nó có thể là iPhone 2017.